xâm nữa đâu vừa mới thua bao nhiêu rồi bây giờ chơi liêng để ờ, gà gỡ lại nhỉ gà 5 lít đi nhá cho nó chặn tiền một cái ai chia luôn nhá một tôi thế thiếu tẩy ai thiếu tẩy thiếu tẩy đây thiếu tẩy thôi cái cái thiếu tẩy thiếu ẩm cái không ẩm à, triệu ôi năm trăm thôi <laughs> ôi nhà nhà này có chơi không đây một nhà thôi à, nhà. hai à. hai trong một hai trong một hai trong một một người khỏe hai người vui chưa đúng rồi bây giờ là một một người khỏe cả làng vui ban ngày hai trong một còn buổi tối thì một trên một hiểu chưa đấy ôi trời ơi để đấy anh em hiểu chưa triệu thêm triệu rồi đấu luôn 10 điểm anh ai điểm lấy đấy mà anh B52 B52 cầm máy lớp 52 định bắn này Ồ, đi. Nhanh, cầm cho hay cho vui thôi, không làm gì. Hết. Nhân đôi. Chín anh ơi. Chín ăn đi. <laughs> biết ăn chơi lâu rồi. Chơi. Đã phải như thế em phải không? chín sáu rồi, không ăn được thì 6 điểm cân thử xem như nào. Không được tăng, lên thì nữa nhỉ? Ok. Tại vì mọi người Chị đi. này không tốt à? một nhà cúp được chứ còn mấy nhà nữa một triệu cân đấy bỏ nhà kia cân thôi chưa không cân hình nhưng nhắc người với anh em phải chưa Đấy, không cân thì mình cân cho mình thêm triệu làm đi <laughs> chả được biết gì nào không nhà kia cân cũng ăn thật <laughs> đây là cái quán đầu tiên bốc mình tự bốc được bốc chia là không được chia đâu vào vào đi vừa đỏ rồi bây giờ cũng phải xem xui tí cho anh em còn gỡ đúng rồi cho mình gỡ tí để ngồi với gái thì chỉ đen tính được đây dựa thằng kia ấy tối nay em muốn ăn gì tối nay em muốn ăn sushi ăn ăn gì em hai ba năm như này ăn một cái gì đó <laughs> nhà kia đấy đi nghe đang thật không ăn ôi trời ơi tình hình à? này không ăn được cái gì cả ăn đi và rồi chín điểm mình không ai vào buồn thật ngay cô em ta bên ăn luôn ở đây ai chia ai cúc không này chia luôn rồi cúc nhá cho ông một cúc đây không lẫn lộn ăn đây hay kia. rồi lên đi rồi. đi hải dương à triệu thêm dạ triệu triệu triệu thêm triệu nào bỏ rồi thấy không một điểm lên rực rỡ ừ, chết rồi quá là rực rỡ rồi ăn đi ờ. tối nay thích ờ. ăn hải sản à tám nước thì ông ăn một niềm tin tối nay đi ăn uh hay bên tại hiền làm sợ ăn mấy cái hải sản ừ. ăn ờ, hải sản phố ok hải sản phố hải sản phố được hôm nay anh giải nổi hết... nào hôm nay anh giải hết bài cho em chưa nhỉ giải hết rồi đúng không đấy <laughs> đi hết làm sao được ôi chưa ai thiếu gà hay sao kìa cần triệu đấy thiếu cái một thiếu cái một bầu triệu đó chịu ơi vừa mới thu về không quên cho vào điểm vàng đấy cho vào là lại gây quên này bộ cái gì cân nó sáu sáu ăn nó năm ừ. Ừ. tưởng thế nào thế nào tưởng gì cân gắng năm năm điểm cân gà đây gà cái gà đấy có lên có lên tôi biết hải sản nào ok cô phát nào cúp điện nào ăn được ván có chín thì không ai vào cúp điện đi buồn nãy giờ chưa đánh mắt nào anh hợp gì hợp với sâm hơn đấy ngậm sâm quen rồi đúng không riêng chân này cũng hơi buồn đấy một triệu thêm hai triệu một trăm hai à ờ hai triệu con 3 triệu cân 3 triệu thêm 2 lên. triệu bỏ luôn bỏ luôn cân mạnh mẽ lên cân vào tôi cân cố lên cố lên bao năm Ui, ăn đi dạ. đấy cố lên nhá như thế cái đỏ đúng không chị ba à, ván rồi nguy hiểm không mình liếng chia luôn đi chia luôn đừng cốc nữa cái này liền căng luôn cũng có vấn đề bỏng ừ. quá em thấy bỏng không bao ờ, nhiêu rồi à điểm bài buồn thật em nghe đây thấy bốn triệu dạ vâng dạ vâng ok ok cân như gì 5 triệu cân à triệu vâng cân luôn ừ. có em ở đây rồi cân thôi cân hết cho em Đấy, bỏ rồi <laughs> chín năm dâu chín ăn rồi chết vài điểm đã không được điểm nào thế đánh to to đánh thế xin nhá chín nước không lại bỏ gà đây cái gà này đấy chia luôn đi chơi sao không cân lên nữa sợ người ta to mình chín năm rô mình đánh thế thôi không dám tố lên cái chỗ nào lên làm gì để lại bị khẩu súng bỏ ừ. nhà kia bao nhiêu cân nhỉ hai triệu cân đúng không thêm hai triệu 3 triệu 4 triệu là cân đúng không ừ. đây, đủ 4 đủ 4 này thêm ờ, ba nữa chịu nhường anh em ơi Ê. cân à, chờ cho anh một tí cho anh một tí cái này cân xem nó như nào cân cân thì chán này chín năm rô này ồ cân chán năm chán rồi cái gọi chơi đảo cái vừa gọi cái đỏ ngay anh buồn lắm bầu gà đi á lần sau anh không biết đâu chưa đấy đủ rồi vỡ mồm con chó sâu đấy anh mạnh mẽ như thế nào mà ra đây thì lại như thế ừ. này quá đẹp rồi buồn quá mẹ đi bây giờ mẹ thì đây thôi đủ chưa đủ ra không một hai hai dưới hai dưới hai dưới đủ à đủ rồi hai dưới cái ẩm 500 đúng rồi cái ẩm anh ông ông thêm một triệu hai triệu gì ẩm ẩm một triệu đi hai triệu Điên quá nhỉ Điên luôn Đây rồi Điên luôn Ồ, 2 triệu cân à Cân mấy cái nó ẩm to thì mình cân mình ăn như mình việc gì phải tố bao nhiêu là cân à Sao? 2 triệu đấy bình tĩnh nhá bình tĩnh bình thôi tĩnh. mình bình tĩnh như lúc chia tiền hai triệu xem họ có cái gì không em phải chưa thêm hai triệu à, đấy à tôi lao tôi leo rồi kinh rồi ôi 4 triệu là cân 4 triệu là cân 4 triệu vẫn cứ như hồi nãy thêm lại 2 triệu này 6 triệu với cân này thế mình lại cũng 6 triệu cân à, cân ờ. Ờ, xem họ có cân không đã 5 6 cân bỏ mấy giờ bỏ bài này thì, đến khi nào tôi mấy triệu cân có hai triệu cân đúng không nước ông hai triệu cân tất hai triệu Ôi, cân đây hồi hộp quá ở đây mình không vào mà mình hết mất 2 dạ, triệu rồi lại em, 3 em triệu hồi hộp thay rồi lại thêm 3 triệu cả chơi lớn lắm chơi lớn lắm thế mà chơi lớn thì em có bỏ anh theo người ta không không sao mà bỏ được ừ. tốt thế là tốt phải thử đấy người con gái thì phải thử ba này dạ, hết tiền một lần nhá người con gái thì chung thêm lại 5 triệu hồi hộp thế nhỉ? thêm 5 triệu em ơi tổng mấy là cân ờ thế em nhở căng căng hơn của em đấy tổng mấy là cân hai là năm tổng 7 triệu tổng bảy à? tay tái ừ. đang thua Thấy chưa nhà này phải đang thua này một này thua. hai sinh lý ba này bốn năm này sáu này bảy này bảy triệu là cân này một hai ba thêm ba tôi tổng có tiền tám triệu cân 8 triệu cân 8 triệu cân ui nhấc hết hồi hộp quá kiểu không phải mình chơi mà vẫn ờ, không phải mình người không phải người nhà mình cần rồi vẫn hồi hộp may mình không theo theo chết thấy không sáu bảy nước bài ui tám triệu à? ba triệu cân mặt tài lắm rồi mặt tài ông nào cũng mặt một. tái đủ ba, thêm lại một hai ba bốn năm sáu bảy triệu ui Tôi tổng nét to đấy một hai ba bốn năm sáu bảy bảy triệu này một hai ba thêm lại ba triệu Thế bao nhiêu cân? Tổng 10 triệu, 10 triệu, 10 triệu, tổng 10 10 triệu chịu rồi, Dưới Xem bài nào Mấy điểm mà dưới 8, 9, 10 Ôi. Đúng rồi Thêm 10 triệu rồi Thêm 3 cân kìa Thêm 10 triệu rồi ông mất một mớ đấy nhỉ tôi có 3 triệu nữa à? yếu thì bỏ đi thôi mặt tái lắm rồi yêu thanh ly 3 triệu này một này yeah. Dạ. hai ba này anh vẫn phong độ hơn nhiều rồi nhá hai ba không mình mệt rồi mình nghỉ thêm 5 yeah. Dạ. triệu đi mệt đây cứ cố là cái gì ba này bốn năm triệu ông giả đòn mình rồi nếu lao. năm năm là cân đúng không năm cân đúng không bài này rất cân bài này rất cân thôi chứ không có gì được cân thôi hai ba giống thế bốn nhưng mà cân khả năng mình ăn rồi giống mèo đấy ba các bạn cái này ui kinh nhỉ tôi nghĩ chả có điểm ui. nào cái nhanh sợ nhỉ ba di ba bảy ôi rồi ơi mày mình cần rồi chết rồi chết rồi Bảo sao quá, bà gì gặp bà bảy tài run run hóa ra là Ui, để để em xếp có cần em xếp hộ ai chùa chào tất cả anh em thì à, xem xong cái à, đoạn video vừa rồi thì rất là nhiều anh em này thắc mắc vì sao một cái cái ván bài nó là chỉ được 6 điểm thôi nên là ri ri sáu như này thì chỉ trong à, không một phần 10 giây thì tôi lại có thể đổi thành một thế bài gọi là nó có thành bao ri luôn thì là thực ra ở trong clip tôi đã sử dụng một chiếc áo đổi bài nên chiếc áo khoác đổi bài nó đổi ở cổ tay anh em nhé thì sau khi mà anh em nặn bài lên đấy, anh em nặn bài lên mà anh em chỉ cần để cái lá bài mình cần đổi ở gần cái cái cái, cái ống cổ tay này thì là nó sẽ tự động nó đổi đổi cho mình luôn anh em nhé đây đây là ri 6 này đúng không mình cần thao tác rất là rất là nhẹ rất đơn giản đấy thì một động tác rất là rất là ok đơn giản đã thành ba con ri luôn anh em thấy chưa đổi rất là nhanh luôn đấy tôi sẽ đổi lại để anh em thấy này đấy như lúc đầu anh em nhé đây ba con ri à, uh, sáu này thì chỉ cần anh em nặn bài lên một thao tác rất là rất là đơn giản rất là nhẹ nhàng đấy thành bao ri luôn anh em thấy không rất là ok luôn còn hình thức này nó đổi như nào thì bây giờ tôi sẽ quay sát để anh em thấy được luôn đây nhá tôi thấy lấy một lá bài khác anh em nhé đây cái cái cái chỗ cổ tay đổi của nó này anh em nặn bài lên anh em chỉ cần để cái bài ở đây đổi luôn như đây là con át này anh em chỉ cần thao tác rất là nhẹ này nặn ba bài lên anh em để gần đây cái con cần cần đổi anh em chỉ cần để ở đây đấy thay có sáu ngay này đổi rất là nhanh luôn để này để là đổi luôn anh em thấy không đổi rất là nhanh rất là là êm luôn anh em thấy không đấy ok luôn đấy và cái đặc biệt cái áo này thì anh em à, có thể chơi tất cả các loại bài anh em nhé tất cả các loại bài thì thường không không nhất thiết phải bài đi theo nó anh em nhé bài nào cũng chơi được đấy anh em nào mà có nhu cầu muốn à, tìm hiểu về sâu về chiếc áo này thì cứ liên hệ trực tiếp cho mình theo số điện thoại mà tôi sẽ để ở ngay trên màn hình cho anh em anh em nhé chào tất cả anh em